Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngay cái trung tâm mà Auto Thung tức là cái nơi mà có những cái xe xe ô tô cũ họ có thể đem đây bán hoặc thu mua những xe mà lỗi thời ờ, để họ tháo ra những phụ tùng phụ kiện ờ, để có thể bán tiếp cho những cái người mà mua xe mà không còn phụ tùng sản xuất nữa. Ờ, đây là trường hợp tương tự giống như VinFast bây giờ khi họ đã tuyên bố ngừng sản xuất xe VinFast, ờ, Fadi cũng như là xe Lux để sản xuất xe điện thì tất cả những cái xe mà khách hàng đã nhỡ mua rồi họ sẽ không tiếp tục sản xuất nâng cấp và hiện nay thì tại Việt Nam cũng có một số thông tin cho rằng là các nhà sửa chữa xe họ cũng thu mua những cái xe như vậy để họ có thể tháo tháo ra lấy phụ tùng để chuẩn bị và cung cấp bán cho những cái người đã chót mua trong thời gian vừa qua vì ờ, tin rằng VinFast tưởng rằng VinFast sẽ sản xuất xe chạy xăng, chạy động cơ đốt trong và phát triển nó nhưng cuối cùng họ đã mất hàng trăm, nhiều trăm triệu, hàng tỷ đồng ờ, để mua những chiếc xe mà lỗi thời và bị đình chỉ sản xuất và không còn phù hợp và gần đây thì tôi cũng đã uh, bị rất nhiều những cái người Việt Nam những cái ủng hộ viên của à, VinFast à, gọi điện sang Đức để đe dọa tính mạng và làm rất nhiều những cái việc khác. Và vậy họ gọi điện sang Đức để đe dọa nhà báo thì ủng hộ viên của VinFast sẽ phạm vào tội gì? Đây là câu hỏi được đặt ra vì đó chính là một tội hình sự ở Đức người ta vẫn điều tra và truy tố đến cùng. Đây là những cuộc điện thoại liên tục được gọi sang từ Việt Nam, từ Hà Nội, từ Sài Gòn, từ miền Trung, nhưng đặc biệt là miền Bắc thì rất nhiều để đe dọa sau khi mà ờ, chúng tôi đăng tin VinFast giới thiệu ờ, xe tại Đức vào hôm 24 tháng 4 vừa qua tại Berlin. Và sau đó ờ, cái buổi giới thiệu đó thì một số bản tin video của chúng tôi thì vô cùng nhiều những cái người bình luận. Nhưng mà cái điều rất mới hiện nay là trực tiếp các ủng hộ viên của VinFast đã gọi điện sàng họ nói những cái từ ngữ rất thô tục và họ đe dọa giết hại tính mạng của các nhà báo và của biên tập viên của thời báo.de khi mà đăng những tin về VinFast. Thế thì câu hỏi đặt ra là những cái người mà được VinFast quảng cáo xe, họ có còn dám mua xe của VinFast hay không? Khi mà họ ờ, thấy rằng những cái thông tin với những cái bằng chứng rất rõ ràng mà chúng tôi đưa ra để cho bạn đọc ừ, trên ừ, tại Việt Nam và trên thế giới cùng biết đó là những cái bình luận đấy là những cái đe dọa và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ ờ, cái đe dọa mà một trong những cái người ờ, được gọi từ Việt Nam sang thẳng trực tiếp ờ, số máy điện thoại của văn phòng thời báo.d tại Berlin để đe dọa chúng tôi. Alo ai đấy à? ai đấy à có phải mày có phải là thằng khoa vận động không alo ai đấy à bố ơi con ai đây bố Vesta Alo Alo Dạ yeah, alo, ai đây à? ở Việt Nam ai đấy ai đấy à và còn rất nhiều những cái lời đe dọa khác nữa vậy những cái người vừa qua À, đấy là những cái ờ, kiều bào ở đây, Việt kiều ở đây, một số người sống ở chợ Đồng Xuân Berlin, một số người ở các tỉnh xa đi đến 4 500 km để về ờ, Berlin dự cái buổi lễ ra mắt quảng cáo và giới thiệu xe VinFast thì liệu họ có còn dám bỏ tiền ra để tạm ứng để ký kết hợp đồng mua xe ô tô VinFast hay không khi họ thấy rằng ngay cả tại Đức, tại châu Âu khi mà tự do báo chí uh, luôn luôn được bảo vệ một cách hết sức là cẩn thận thì ngược lại những cái ủng hộ viên của VinFast họ đã làm những cái điều mà rất tệ hại đó là đe dọa tính mạng của những người mà dám bàn luận dám chia sẻ những cái thông tin mà về trên VinFast mà Đức thì tự do báo chí, tự do biểu đạt là một cái điều hết sức bình thường và bất cứ ai cũng có quyền bày tỏ mà người khác không thể đem đến để đe dọa uh, tính mạng hoặc là đánh cái người mà uh, người ta nói cái điều mà không phù hợp với cái mong muốn của mình được thì cái đấy chỉ có là một số cái nơi thể chế độc tài ví dụ như ở, ở Cuba, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên, ở Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam ờ, khi mà những cái phóng viên tự do, blogger tự do họ viết những cái điều gì đó mà nhà cầm quyền Việt Nam không ưng thì thường họ sẽ bị quy tội về những cái điều luật rất mơ hồ, bị xét xử một cách ờ, rất là nhanh chóng với những án bỏ túi và bị kết án từ 5 đến 10 năm, thậm chí đến 15 năm bị nhốt vào tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách hết sức hòa bình và uh, hợp pháp đó là việc họ chia sẻ cái ý nghĩ của họ lên trên trang Facebook hoặc họ viết những bài báo họ đăng ở những cái tờ báo khác nhau thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng bắt bỏ tù thì đây cũng là một cái cách mà công ty VinFast với cái lực lượng đằng sau hùng hậu là ủng hộ viên của VinFast từ Bắc đến Nam đặc biệt là miền Trung và miền Bắc thì rất nhiều thì để có thể đe dọa những cái người nào mà nói cái điều mà không hay cho công ty VinFast. Tất nhiên trong quá trình sản xuất thì luôn xảy ra những lỗi, những cái điều mà ờ, các xe ô tô này ờ, của VinFast sản xuất ra phải nâng cấp. Ví dụ như khi mới sản xuất ra thì những chiếc xe pha đi ờ, tương tự như thế này nó bị chảy dầu ngay chẳng hạn. Khi mới mua, mới tinh về đậu ở tầng hầm thì bị chảy dầu linh láng thì có những người mua đó họ cũng đã chụp ảnh quay phim họ đưa lên trên mạng xã hội họ bày tỏ cái khó chịu của họ nhưng một thời gian rất ngắn sau đó thì những cái clip đó, hình ảnh đó của chính những người như vậy đã bị xóa đi và không còn thấy người đó lên tiếng gì nữa. Thì phải chăng uh, họ cũng đã bị những ủng hộ viên của VinFast đe dọa hoặc là có thể có những cái cách nào đó họ đi ngầm với nhau để không được phát biểu những cái thông tin đưa ra những thông tin bất lợi đó là những cái lỗi của công ty VinFast khi sản xuất xe ô tô mới sản xuất thì bao giờ cũng bị như vậy rồi ờ, những cái hình ảnh mà cũng đã chia sẻ đó là những hình ốc vít bị dỉ rồi tất cả những cái khác bởi vì thực ra những cái phụ tùng của VinFast lắp khi thời đầu điên thì rất là nhiều những cái phụ tùng mà bị tồn kho của cái xe Opel Corsa Ờ, tức là của hãng GM bởi vì VinFast mua cái dây chuyển cũ đó về sản xuất thì họ họ phải lắp tiếp vào những cái xe VinFast thì họ bán cho nên là ờ, thấy rất nhiều những cái ốc vít bị dỉ ra thì quả thật là khi đó chúng tôi đã cảnh báo nhưng uh, cuối cùng cũng rất nhiều người vẫn cứ tin theo cái ờ, cái, cái gọi là cái lòng yêu nước giả tạo uh, hoặc là bị bị lừa dối và họ tiếp tục mua những cái xe những cái phương tiện mà không xứng đáng với cả đồng tiền họ bỏ ra và quả thật sau đó thì hai năm sau thì Vinfast tuyên bố đóng cửa không sản xuất xe uh, đốt động cơ đốt trong nữa thế là uh, tài sản uh, tiết kiệm của họ để mua được cái xe thậm chí trả dần nhà băng cũng đã bị tiêu tán và bằng vào một cái sản phẩm mà ờ, rất lỗi thời đó là cái việc mà gọi điện thoại bên cạnh đó thì suốt thời gian vừa qua khi chúng tôi đăng những bản tin như vậy thì rất nhiều ủng hộ viên của công ty VinFast ờ, bình luận tiếp tục bình luận vào trang Facebook của Thời báo.de, YouTube của Thời báo.de để liên tục dọa ám sát, dọa đến cắt cổ và đánh gãy răng và cái điều này là vẫn tiếp tục diễn ra ờ, không ngừng thì quả thật đây là một công ty dường như với những cái phản ứng như thế của các ủng hộ viên của VinFast hay là uh, đây là cái cái cái cách mà công ty VinFast vẫn làm đối với khách hàng của mình từ trước đến nay cũng có thể như thế bởi vì nhiều người đánh giá là uh, họ có gặp những cái trường hợp chắc trở và rất khó khăn và nguy hiểm khi mua những cái chiếc xe của công ty VinFast bởi vì bị uh, ủng hộ viên vào uh, chửi rủa và đe dọa rất ghê gớm nếu họ phản ứng một cái việc gì đó ờ, không vừa lòng với công ty VinFast về cái xe họ mua ờ, hoặc là họ chuẩn bị đặt mua hoặc họ đặt mua nhưng họ không muốn nữa cũng đều bị bị, như, như vậy thì ờ, thế thế mới thấy rằng là cái việc mà mua xe của công ty VinFast nó nguy hiểm đến như thế nào và cũng có thể chính vì vậy mà bởi vì xe uh, động cơ lốt trong công nghệ cũ Euro 4 bị cấm uh, bán và sản xuất ở Đức và châu Âu từ lâu rồi, tức là những xe mới. Còn xe cũ lưu hành thì vẫn lưu hành, nhưng mà xe mới được sản xuất ra và bán là không được phép nữa rồi, từ lâu rồi, nhiều năm nay rồi. Thì ôm cái dây chuyền đó theo giá lồng nát như thế này để về để sản xuất thôi. Thì người Việt Nam thì không biết thì cứ mua vào. Thế thì tất nhiên là sẽ gặp hậu họa Bên cạnh đó thì cũng có một số cái thông tin khác đó là cũng khá mới đó là bản thân tại Đức cũng có một số người Việt Nam từ thành phố cảng Hamburg, từ thành phố những cái thành phố khác ở phía Đức, đông nước Đức và phía tây của nước Đức, họ cũng bình luận vào đe dọa là lên phải đánh đập nhà báo Lê Trung Khoa. Và thậm chí là có những người họ hô hào trên mạng ở trên trang Facebook của chúng tôi bằng những bình luận và sau đó có những người cũng ở Đức lại cũng hưởng ứng. Thế thì chúng ta cùng lên. Thế thì tôi không biết rằng là bao giờ họ sẽ lên và họ sẽ lên bao nhiêu người ờ, đấy là cái điều mà rất nguy hiểm và lên được vào lúc nào sáng trưa tối cái đó là phải cẩn thận bởi vì có những người mà cái tiểu sử của họ thì cũng cái quá khứ của họ cũng khá là nguy hiểm đó là những cái cựu Ờ, chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam chẳng hạn họ cũng quen bắn giết ở chiến trường rồi uh, cái thời năm trước năm 1975 thậm chí sau năm 1975 là đánh nhau ở ờ, ở bên Campuchia sau đó đánh nhau với Trung Quốc thì dường như những người này rất hung hăng ghê gớm và họ cứ ai nói cái gì trái ý họ là họ họ họ thể hiện ngay cái cái cái cơ bắp của họ ngay họ đe dọa ngay và tôi có quan sát um, những cái Facebook uh, của những cái người như thế thì quả thật là họ hay trưng ra những cái biểu biểu tượng hay biểu trưng hoặc là chụp ảnh với những cái thứ ví dụ như là những cái chiếc mũ cối màu xanh của bộ đội Việt Nam ấy, hoặc công an Việt Nam ấy, đấy thì có cái sao gắn ở gắn ở trên thì họ hay chụp ảnh cùng với cái những cái đó đứng trước gương hoặc là uh, đi với uh, họ bảo là đi đến thăm đồng đội có những người thăm đồng đội ở Quảng Trị chẳng hạn thì cũng chụp ảnh đưa lên là chiến trường Quảng Trị vào năm 1972 ờ, rồi là những cái thời gian đó là đánh nhau dữ dội Ờ, và họ chụp với cái, cái, cái những đồng đội của họ ở trong một cái cái nghĩa trang liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam và sau đấy sang đây thì họ xuất ngũ và xuất khẩu lao động tức là đi lao động thuê làm thuê ờ, với giá nhân công rẻ mạt ở bên Cộng hòa dân chủ Đức và bây giờ thì nước Đức thống nhất thì họ được ở lại và họ mở nhà hàng tiệm ăn hoặc làm neo hoặc làm những cái việc khác thế nhưng mà trong đầu óc của họ thì họ vẫn giữ nguyên cái hiện trạng cũ cái tư tưởng cũ đó là lòng hận thù Ờ, đó là cái sự ờ, đe dọa rồi dùng cái sức mạnh bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu ngay cả nước Đức này khi mà một nhà nước pháp quyền họ bảo vệ ờ, quyền con người rất cao thì anh có thể tự do ngôn luận thoải mái không sao cả nhưng mà nếu anh sỉ nhục người khác nếu anh đe dọa lên đánh người khác nếu anh mong kêu gọi những cái người khác cùng lên đây để tấn công để giết chết nhà báo Lê Trung Khoa thì đấy là phạm tội hình sự hết sức rõ ràng tất nhiên ờ, cái việc những cái thông tin đó những hình ảnh đó thì chúng tôi cũng đã tập hợp lại và gửi cho ờ, cảnh sát ờ, điều tra của Đức để họ điều tra và theo như chúng tôi biết thì bắt đầu là họ đã điều tra rồi thì chắc chắn là những cái người như vậy thì thời gian tới đây sẽ gặp phải những rắc rối khá lớn ờ, và những cái người mà cùng hưởng ứng cái lời kêu gọi của họ là lên Berlin để đánh chết nhà báo Lê Trung Khoa chỉ vì ông ta đăng những cái tin về xe VinFast ờ, như thế này, ờ, cái bình luận một cách hết sức bình thường như thế này thì đấy là cái việc phạm tội hình sự rất nguy hiểm mà cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu cần phải để ý quan tâm và có thể có những cái tiếng nói nhất định đối với họ để họ tránh cái việc là họ đã sang đến Đức rồi thì họ vẫn chưa hội nhập và vẫn vi phạm cái luật hình sự ở Đức đó là đe dọa giết người ở ngay trên nước Đức này. Và có một điều cũng khá là đặc biệt đó là việc mà khi tôi bị đe dọa như vậy thì tôi có chia sẻ những cái thông tin như vậy đối với cả một số cái người ở trong chợ Đồng Xuân ở trong khu chợ 17 tức là cái khu chợ ờ, ở ở đây có hai khu chợ thì những người đó là họ cũng quen khá quen Bình thường thì họ nói chuyện vui vẻ Nhưng mà khi chia sẻ những cái điều đó Thì họ bảo họ cũng có xem những cái video đó rồi Họ im lặng, họ không nói gì Thậm chí là có những người lảng tránh đi và, ừ, Tức là kệ để cho uh, những cái người khác bị đe dọa, bị lọ, bị giết hại, bị đánh nhưng mà họ cứ lờ đi và họ tiếp tục làm những cái vấn đề là dịch vụ của họ rồi để, để kiếm tiền thôi. Đấy, thì đấy cũng là một cái câu hỏi, cũng là một cái điều đặt ra đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu đó là khi mà những cái người Việt Nam khác khi họ sống <laughs> rất hợp pháp, họ làm việc bình thường và truyền thông là một hoạt động bình thường thôi như một ngành ngành khác nhưng họ gặp nguy hiểm về tính mạng thì những cái tiếng nói ở trong những khu chợ của người đồng người Việt Nam đó gần như là không có không có họ gần như im lặng họ lảng tránh và buổi tối hôm đó thì lại thấy họ đến xuất hiện rất vui vẻ À, liên hoan trong một cái uh, ra mắt uh, tức là liên hoan 6 năm thành lập một cái tờ báo của cộng đồng rồi bắt tay rồi chụp ảnh chung với ông đại sứ uh, Việt Nam tại Đức cũng như cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức thì rất vui vẻ rồi lên cầm microphone hát rất hoành tráng uh, rất hưởng ứng cùng với một số cái người hộ kinh doanh trong đó nhưng mà khi đồng hương của họ khi mà cái người uh, những cái đối tác của họ mà gặp cái nguy hiểm về tính mạng thì họ lại làm lơ đi họ bỏ qua họ không nói gì họ im lặng thì đấy cũng có thể là một cái tính cách mà người Việt Nam ờ, vẫn đang có như vậy và không biết nó có tốt hay không thì có thể là cộng đồng ờ, tự đánh giá và bình luận thêm vào trong bản tin của video này ờ, họ là những con người như thế nào Ngoài ra thì tôi cũng trao đổi cái việc này với cả một số cái phóng viên báo chí của Đức trong cái buổi mà tôi uh, đi dự trao giải uh, giải thưởng báo chí tại Đức uh, ở Berlin thì họ rất ngạc nhiên họ xem tôi mở cho họ xem những cái bình luận ờ, những cái và dịch tất nhiên dịch bằng tiếng tiếng Đức ra cho họ nào là cắt cổ nào là giết chết nhà báo Lê Trung Khoa nào là um, đưa thuê mật vụ Việt Nam sang để bắt cóc rồi bắn chết hoặc là ngay cả những cái việc mà gần đây nhất xảy ra đang rất nóng trên toàn cầu đó là cuộc chiến xâm lược của Nga và Ukraine thì họ nói rằng là đấy có những người bình luận là thuê cả mafia của Nga hoặc là lính Nga lính bắn tỉa Nga sang bên Berlin để bắn chết nhà báo Lê Trung Khoa bởi vì ông ta đã ờ, dám là bình luận ờ, không tốt về xe VinFast thì đấy là quan điểm của họ là không tốt thì đấy là tự, tự do thôi nhưng mà cái việc mà họ nói rằng họ thuê uh, lính bắn tỉa thuê người sang giết rồi thuê mafia giết uh, các kiểu thì những cái nhà báo đức đó thì họ rất ngạc nhiên bởi vì như vậy là quá nhiều mà không phải một vài cái bình luận mà nó có hàng trăm vài trăm cái bình luận như vậy liên tục trong những cái bản tin chỉ xuất hiện trong những bản tin khi tôi đưa tin về công ty VinFast về ông Phạm Nhật Vượng thế thì phải chạo nói rằng cái công ty này là rất nguy hiểm nguy hiểm hơn cả đảng cộng sản Việt Nam bởi vì sao ờ, nó là một cái công ty dường như là phía sau nó là cái hệ thống mafia rất lớn nó lại kết hợp với cả ờ, đảng cộng sản tức là thể chế độc tài nữa thêm nó thành ra một thứ quái thai một thứ dị dạng một thứ quỷ quái rất nguy hiểm nó không đỏ mà nó cũng không đen hẳn mà nó vừa đỏ vừa đen Thế thì đấy là cái điều mà cần phải đề phòng trong thời gian tới ờ, để tránh cái trường hợp là bị thuê mướn hoặc là hô hào người đến ờ, Berlin để ám sát ừ, tôi hoặc là các phóng viên là cộng tác viên của tôi thì các tờ báo Đức nhà báo Đức họ cũng nói rằng thế thì họ sẽ vào trung tâm thương mại Đồng Xuân vào khu 17 tức là khu chợ 17 ở đây ở Berlin và một số cái nơi khác để họ phỏng vấn để họ tìm hiểu để họ viết bài ờ, tường thuật ở trên ờ, truyền hình của Đức ờ, của châu Âu rồi trên các báo của Đức của châu Âu để xem biết xem là cái cái phóng viên Đức nhưng là người Việt là hoạt động báo chí ở Đức nó nguy hiểm như thế nào nó rất nguy hiểm và đối với họ họ không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra như vậy và ngay cả Đức ở Đức thì cũng có rất nhiều những cái ủng hộ viên của VinFast sẵn sàng lao lên Berlin để ờ, bắn giết rồi là hô hào những người khác cùng làm theo thì đấy là cái điều họ nói rằng là phạm tội hình sự rất rõ ràng và cái hồ sơ ờ, toàn bộ những cái, cái cuộc gọi điện thoại rồi những cái đe dọa đó thì cũng như là những cái bình luận của người Việt Nam khắp nơi đặc biệt là ở Đức châu Âu thì chúng tôi cũng đã tập hợp đầy đủ để gửi cho cảnh sát Đức để họ tiếp tục điều tra và khi có kết quả mới và đối với những cái người như thế này thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, tường thuật và gửi đến các bạn những thông tin mới nhất và chúng tôi vẫn cũng sẽ tiếp tục bình luận và chia sẻ với các bạn về những cái thông tin uh, đối với xe VinFast đặc biệt là loại xe uh, VinFast mà muốn sản xuất xe điện thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu và phỏng vấn các uh, chuyên gia ở đây để phục vụ các bạn những cái thông tin trung thực. Các bạn vừa xem bản tin gọi điện sang Đức đe dọa nhà báo, ủng hộ viên VinFast phạm tội gì? Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de mà đang xem ở đây để ủng hộ chúng tôi cũng như là được cập nhật những thông tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de